chào mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh bất động sản nhà tốt hôm nay xin giới thiệu tới mọi người một cái lô ở vị trí là tổ 15 phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội với uh, diện tích là 50 mét vuông và hướng nhà là hướng tây bắc hướng đất là hướng tây bắc có giá thành đang chào bán là 19 triệu một mét vuông xin mời mọi người cùng xem lô đất nhé lô đất là có vị trí ở đây ạ ngõ trước nhà ô tô có thể đi qua mọi nhà ô tô có thể đi qua mặt uh, tiền của cái lô đất này là 3,9 mét và mặt hậu của lô đất này là 4 mét mốt cũng là đất nào hậu diện tích 50 mét chiều sâu khoảng 4 à, mét mọi người tham khảo giá chào bán là 19 triệu đất này đã có sổ đỏ chính chủ và bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang cây sổ cho khách hàng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu khách hàng có nhu cầu cần thiết 50 mét nha mọi người uhm, anh quay lại đi xung quanh quay, ờ, đường xá đường xá dân cư rất là đông đúc rất là nhiều nhà cao tầng xung quanh vị trí của cái đất này gần rất là gần chợ trường tiểu học mầm non của phường Yên Nghĩa à, lô, ờ, lô đất này là cách bến xe nghĩa là 3,5 km cách vùng binh Lê Trọng Tấn là 4 km nha mọi người ai có nhu cầu ờ, liên hệ chi tiết thông tin về cái lô đất này thì xin liên hệ gọi cho em ánh với số điện thoại là 0983 013403 hoặc 088 041 444 cảm ơn